Xinh quá Có thể cô ấy sẽ thích thành bạn đấy Vậy hoặc cưới thằng bạn có sức quý Có cồn gấp vitamin C G trong thơm mát Thêm cho trong nước chân độc đáo Cho bạn hơi thở thơm mát thật biến rũ Để cổ ngộ hôn ngủ sớm vì có cồn gấp vitamin C G trong nước chân thơm mát hơi thở thơm mát để gần nhau hơn